khẩu nghiệp từ miệng mà ra, vinh hoa phú quý rồi cũng mất theo. Khẩu nghiệp là nghiệp do chính lời nói của ta gây ra một câu nói ra khỏi miệng gây sự tổn thương, thì chính mình là người gánh chịu phần lớn sự tổn thương đó. Khẩu nghiệp từ miệng mà ra, vinh hoa phú quý rồi cũng mất theo. Một người tâm địa xấu xa thường làm hại, làm tổn thương người khác, thì chính là mang tiền đến đưa cho người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, những gì ta nói ra, nói xấu người khác, hay nói những lời không đúng sự thật, làm hại đến người khác thì chúng ta đều bị khẩu nghiệp. Chúng ta làm tổn thương người khác chính là tiêu xài công đức phát tài của mình. Một người tâm địa xấu xa thường làm hại, làm tổn thương người khác, thì chính là mang tiền đến đưa cho người khác. Hôm nay mình xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết khẩu nghiệp từ miệng mà ra vinh hoa phú quý rồi cũng mất theo để bạn đọc hiểu được tầm quan trọng từ chính miệng mình nói ra. 1. Hãy cẩn thận lời nói của mình với người khác, tránh tạo khẩu nghiệp cho mình. Mỗi một câu nói được nói ra từ miệng bạn thì bạn phải hết sức lưu ý, nên nói đúng nói thật, không gian dối hay nói xấu người khác. Một câu nói ra khỏi miệng gây sự tổn thương, thì chính mình là người gánh chịu phần lớn sự tổn thương đó. Bạn muốn mình khỏe mạnh trường thọ và tràn đầy trí huệ thì bạn phải dùng tấm lòng yêu mến để đối đãi với tất cả mọi người. Biết cho đi, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Nếu ác ý với người người khác, thì người bị hại chỉ chịu mùng 3 tháng 10, mà chính chúng ta mới phải gánh chịu phần nhiều mùng 7 tháng 10. Đó chính là chà đạp chính mình mà không tự biết. Đây là sự thật mà rất ít người biết. Khẩu tạo nghiệp là dễ xảy ra nhất, mà cũng là tạo thành nhiều nhất quả báo kiếp sau sẽ vô cùng thảm thiết. Do đó khẩu nghiệp từ miệng mà ra, vinh hoa phú quý rồi cũng mất theo. Nhẫn thì sẽ có thể xử lý và hóa giải, có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có chuyện gì. Có thể nhẫn thì có thể phân biệt được tốt xấu, thiện ác, thị phi của thế gian. Vào buổi tối mỗi ngày trước khi đi ngủ, hãy tự hỏi chính mình, hôm nay mình có tức giận không? bạn muốn mình khỏe mạnh, trường thọ và tràn đầy trí huệ, thì bạn phải dùng tấm lòng yêu mến để đối đãi với tất cả mọi người, biết cho đi, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. 2. Khẩu nghiệp là gì và khẩu nghiệp từ đâu mà ra? Hằng ngày chúng ta giao tiếp và nói chuyện với nhau, vô tình hay cố ý chúng ta tạo khẩu nghiệp mà không hề hay biết. Vậy khẩu nghiệp là gì? Khẩu nghiệp là nghiệp do lời nói gây ra bất cứ những gì ta nói ra đều có tác động lợi hoặc hại, tốt hoặc xấu, xảy ra ngay tức thì hoặc để lại hậu quả sau này. Theo Phật dạy thì trong 10 nghiệp lớn của con người, có 4 nghiệp từ miệng gây ra, chuyện không nói có, chuyện có nói không, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều và nói lời theo dệt. Tuy nhiên, ngoài bốn điều trên, trong cuộc sống hàng ngày cái miệng còn tạo thêm nhiều nghiệp khác nữa như ăn uống cầu kỳ, hay phê bình, chê bai người khác, rêu rao bắt lỗi người khác. Khẩu nghiệp từ miệng mà ra, vinh hoa phú quý rồi cũng mất theo do vậy kinh Phật cũng vậy. Trong sinh hoạt hàng ngày có bốn hạng người chúng ta nên tránh, những kẻ hay đổ lỗi cho người khác, hay nói chuyện mê tín, tà kiến, khẩu Phật, tâm xà và những kẻ làm ít kẻ nhiều. Từ cái miệng mà ta có thể biết tâm ý và đánh giá được người khác để có cách ứng xử thích nghi. Người xưa có câu rằng, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Trong giáo lý nhà Phật cũng cho rằng ác khẩu sẽ tạo nghiệp báo khôn lường. Vậy nên, đừng để sự tức giận chi phối tâm trí bạn và tước đoạt đi phúc báo của bạn. 3. Cách để không tạo khẩu nghiệp và tích đức phúc báo Nếu không muốn tạo nghiệp xấu thì mỗi lời nói chúng ta nói ra phải hết sức cẩn trọng và luôn giữ sự bình tĩnh cần thiết để tránh khẩu nghiệp. Muốn không tạo khẩu nghiệp bạn cần hít thở ba hơi thật nhẹ, thật êm để tĩnh tâm và thư giãn trước khi nói. Lúc đó sẽ bớt đi những lời nói vô ích và không hợp lý, thậm chí là xấu. Luôn biết rõ nếu lời mà mình chuẩn bị nói ra có thể mang lại hậu quả xấu thì thường không nói hoặc chưa nói. Bởi nếu bạn nói ra mà không kiểm soát được lời nói thì ta tạo khẩu nghiệp xấu, Do đó bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra vì nếu nói ra mà gây hận thù, oán ghét thì chính ta tạo nghiệp xấu. Bởi theo nhà Phật nếu tạo nghiệp bạn sẽ sanh tử luân hồi với khổ đau triền biên. Tất cả đều do khẩu nghiệp từ miệng mà ra, vinh hoa phú quý rồi cũng mất theo. Trong Phật giáo thì khẩu nghiệp hết sức quan trọng, nó đem đến phúc báo hay tai họa đều do mình mà ra. Nhà Phật dạy rằng trong 10 nghiệp của con người thì khẩu nghiệp là 4, tức gần một nửa. Khẩu nghiệp chính là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà chúng ta tạo ra, do đó ai ai cũng cần tránh. Có người nói, tuổi thọ trung bình của con người lẽ ra phải là 200 tuổi, chính là do những phiền não của bản thân đã làm cho thân thể bị hư hại. Người luôn sống trong cảnh giới đại từ bi thì không già, không yếu, không mê, không tà, không tiêm nhiễm đây mới là niềm vui thật sự. Trên đây mình vừa chia sẻ về khẩu nghiệp từ miệng mà ra, vinh hoa phú quý rồi cũng mất theo. Qua bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn hiểu biết đa chiều về khẩu nghiệp trong cuộc sống và vũ trụ này. Hãy cẩn thận với lời nói và hành động của bạn, vì mọi thứ đều do miệng bạn mà ra. Chúc bạn thành công!